mình chơi thì mình phải có ngày thắng ngày thua phải không ạ và ngày hôm nay ở trên diễn đàn công khai thì chúng ta không chiến thắng được độc thủ lô và song thủ lô phải không ạ nhưng trong khi đấy ngày hôm nay ở trong diễn đàn cầu kín đã được tôi bắt cho con 44 phải không anh em thì 44 ngày hôm nay được nổ về chúng ta hai nháy rất đẹp rất rực rỡ phải không ạ và 85 phải không ạ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 Tôi sẽ lấy giải 4 chấm 2. Tôi sẽ bắt con không này anh em ạ. Rất đẹp phải không anh em? Kết hợp với giải 5.2. Tôi sẽ đi bắt con 4 này. Không ghép cho 4 ngày sau sẽ nổ về con 0440 phải không anh em? Câu kèo là có thật 100% phải không ạ?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 Và ngày sau 47 được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Những ai cảm thấy trùng cầu, trùng máu thì chúng ta hãy vào tiền bia hơi trả đá 5-10 điểm nhỏ nhẹ ngày mai anh em nhé. Không trùng cầu, trùng máu thì dừng lại mức tham khảo trên diễn đàn công khai này phải không ạ? Và ngày 23 tháng 1, 3 kiếp xuân năm ngày sau sẽ nổ về con 3553 anh em nhé. Đây là những con số để cho anh em tham khảo bia hơi trả đá phải không ạ?